xin cho con tròn vẹn giấc mơ những lo toan cho con từng ngày vì niềm đam mê trao cho con những điều thật tốt đẹp lo lắng cho con đến suốt cuộc đời con chẳng thể nào quên cảm ơn cha cho con niềm vui trong một tháng năm qua cảm ơn cha bên cha mãi mãi muốn nói với cha con cảm ơn cha rất nhiều thời gian trôi qua trong những ngày tháng dài có những đêm nhắn trên mong được bên cha mãi mãi muốn nói với cha con cảm ơn cha rất nhiều với giấc mơ nêu đêm mà con có và những khi tung tăng vui đến lớp với bao bạn bè nhờ vào những công lao cha đã lặng thầm mệt nhoài vì con đó cha không vui nhiều lần buồn vì con mãi cảm ơn cha cho con niềm vui trong một tháng năm qua cảm ơn cha một đời không quá nắng mưa nhọc nhằn trái tim này luôn mong được bên cha mãi mãi muốn nói với cha con cảm ơn cha rất nhiều